đúng chưa và chúng ta có dự đoán cho tất cả anh chị em chúng ta chơi từ ngày 03 đến ngày 04 này với cặp song thủ lô tô đó là 0110 đúng chưa và ngày hôm nay là ngày 04 đang nổ cho tất cả anh chị em chúng ta đó là lô tô 10 nổ cho ngày thứ hai ok chưa rất là tuyệt vời và rất đẳng cấp luôn mọi người nhé lô tô 10 ngày hôm nay nổ chúng ta khá là muộn một chút nhưng không sao cả nổ cho chúng ta ở giải 7.3 và ngày hôm nay đặc biệt của chúng ta đó đặc biệt 43 và ngày hôm nay chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta trên mọi miền Tổ quốc ngày hôm nay chúng ta đã đại thắng thành công cho ngày hôm nay rồi. Ở lô tô 10 đã nổ cho tất cả anh chị em chúng ta ngày hôm nay luôn mọi người nhé. Và cũng như là ở trên Zalo ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng đại thắng với đường cầu bạch thủ lô tô ở trên Zalo cho VIP ngày hôm nay và cũng như là dàn đề ít số dàn đề 10 số của ngày hôm nay chúng ta đã về bờ chúng ta đã thành công đến tất cả anh chị em chúng ta ngày hôm nay rồi tất cả anh chị em chúng ta ở trên Zalo ngày hôm nay chúng ta đã thành công đại thắng đến tất cả mọi người chúng ta rồi mọi người nhé thật sự để nói thì ngày hôm nay chúng ta rất là vui chúng ta đã chiến thắng toàn diện trên mọi mặt trận của ngày hôm nay rồi và thật sự để nói thì ngày hôm nay là một ngày rất là vui một ngày tưng mừng đại thắng luôn thì nói chung là có những ngày chúng ta chiến thắng được lô thì có có những ngày chúng ta chiến thắng được đề thì nói chung là và ngày hôm nay thì chúng ta đã đại thắng cả lô cả đề cho ngày hôm nay rồi thì và chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta trên mọi miền tổ quốc ngày hôm nay luôn đấy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 rồi nói chung là và cũng như là chúng tôi lên video này thì chúng tôi cũng tóm tắt ngắn gọn một ngày vẫn như một ngày thôi để cho nên anh chị em chúng ta xem cố gắng chúng ta xem hết video chúng ta đừng tới đừng tua giây phút nào để chúng ta ờ, tạo động lực cho kênh và tạo cái tương tác cho kênh của chúng ta ngày càng phát triển và ngày càng đi lên và anh chị em chúng ta cũng có thể là chia sẻ đến lên các cái diễn đàn trang mạng ví dụ như là ở ờ, Facebook Zalo cũng như là các cái diễn đàn trang mạng mọi người nhé để à, nhiều người biết rằng là kênh của chúng ta hiện tại chốt số những con số những đường cầu như như thế nào để anh chị em chúng ta có thể thành công hơn đúng chưa rồi thì ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục đưa ra cái dự đoán cho cả anh chị em chúng ta chúng ta đó là uh, khung thứ hai này là khung thứ hai của tháng 3 năm 2023 3 đúng chưa và chúng ta sẽ dự vào cho từ ngày 05 đến ngày 06 đúng chưa Đấy, từ ngày 05 đến ngày 06 với cặp song thủ lô tô song thủ lô tô đó là 1441 mọi người nhé song thủ lô tô 1441 cho tất cả anh chị em chúng ta này ok chưa <clears throat> đấy song thủ 1441 mọi người nhé ok chưa trên đây là cái cặp song thủ lô tô mới để anh chị em chúng ta có thể chơi cho khung ngày mới anh chị em là chúng ta kết cầu trùng máu thì chúng ta có thể nhỏ nhẹ đã đá bi hơi chung ngày mới còn anh chị em là chúng ta không kết không trùng chúng ta dừng lại mức độ tham khảo thôi còn anh chị em là chúng ta đang xa bờ bi cầu là số đang thua than lần lần mọi người nhé anh chị em nào chúng ta cần số chuẩn cho vip muốn chơi to quân lớn muốn thành công hơn nhưng cần những con số an, an toàn cảm giác tỷ lệ cao cảm giác an toàn hơn thì anh chị em chúng ta hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi bằng cách đo là kết bạn zalo của chúng tôi này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 còn chúng ta không nên lợi dụng những con số trên video này để chúng ta chơi theo cốt lớn bởi vì là những đường cầu trên trên video này là đường cầu tham khảo thôi đường cầu hai số là đường cầu tham khảo thôi Đấy, còn anh chị em nói, nói chúng ta liên hệ với chúng tôi rồi thì được chúng tôi chốt số là, là bạch thủ lô một số và cũng như là à, tỷ lệ ăn cao không giống như uh, Đấy, anh chị em chúng ta cân nhắc là những con số ở trên à, Zalo uh, Sovip số kín thì nó sẽ đảm bảo tỷ lệ cao hơn nó không giống như con số những con số hai số tham khảo này để anh chị em chúng ta có thể thành công đấy <clears throat> còn uh, và ngày mai về cái tỷ lệ ngày mai là ngày 05 thì ờ, những đường cầu tỷ lệ phải nổ vào ngày mai cầu chung kết cho mọi người luôn là chúng tôi đã, đã sẵn sàng cho tất cả anh chị em chúng ta rồi đấy cho nên anh chị em chúng ta nhanh tay liên hệ với chúng tôi mọi người nhé để chúng ta thành công hơn đúng chưa còn chúng ta không nên lợi dụng những con số trên video này để chúng ta chơi tài con lớn bất kể các video khác bất kể các kênh khác mọi người nhé đấy cho nên anh chị em chúng ta lưu ý là như vậy